đêm nằm lại nhớ mình ơi mình ơi nhớ thương mình nhiều đêm nằm lòng nghe thao thức không biết giờ này mình ngủ chưa bao đời ruộng nắng cằn khô mình ơi sớm khuya nuôi mẹ già Em nào một câu tháng tháng